Xin chào tất cả các bác và video này em muốn giới thiệu đến các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu Hoàn toàn không tang tích Dành cho các bác tay cái khi đi lắc tài xỉu Tại các đấu trường C1 Các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng Đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhích Có nhiều bác rất là muốn cái bộ hột của mình chỉ cần nhích nhẹ thôi là đi Và hôm nay em đã làm cái bộ hột tài xỉu nhích này để cho các bác không cần phải lắc mạnh các chỉ cần nhích nhẹ hột thôi là hột nó đã có thể đi rồi các bác nhá như thế thì rất khó để tay con có thể bắt bài được các bác với cái bộ hột tài xỉu nhích này em đảm bảo tăng tích cho các bác ăn thua chảy hột cũng không có gì các bác nhá đây với cái bộ hột này thì em có thể làm vào hột nghệ hoa mắt to hột à, sắc cây mắt hí hoặc là hột mắt cạn đều được hết nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được và bác nào mà muốn tư vấn kỹ hơn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 đi bộ hột này theo ý muốn được các anh nhá đây bây giờ nó đang là tài đúng không ạ em nhích nhẹ sang xỉu này đó hột chỉ cần nhích nhẹ thôi là san xỉu em nhích lên tài này đó xỉu tài được chưa ạ bây giờ em sẽ lắc giữ cái cách lắc giữ tài hay giữ xỉu thì nó sẽ giống nhau tất nhiên là khi mà hột mà nhích nhẹ thì nó đi còn lắc giữ thì nó sẽ không không không cần nhẹ nhé các bác nhé nó sẽ có cách lắc riêng tài tiếp đúng không em giữ tài mà đó đó bão này bão ngũ luôn bây giờ nhích nhẹ nó lại lên xỉu này đó có thấy không như thế này thì tay con sẽ không bao giờ có thể bắt bài được